con chó con chó con mèo con mèo con chuột con chuột con gà trống con gà trống con gà mái con gà mái con gà con con gà con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 con hổ con hổ con lợn con lợn con bò sữa con bò sữa hươu cao cổ hươu cao cổ con trâu con trâu con cá mập con cá mập con rán con rán con tuần lộc con tuần lộc